Và ngày hôm sau thì 25 được nổ về cho chúng ta hai nháy rực rỡ tưng bừng phải không ạ? Rất đẹp anh em nhé. Cầu kèo ngày hôm nay chạy rất chi là đẹp, rất chi là ok phải không anh em? Và ngày 19 tháng 12 7 ghép số 9 ngày sau sẽ nổ về con 7997 anh em ạ. Và những ai cảm thấy trùng cầu trùng máu thì chúng ta hãy nhào vào nhỏ nhẹ văn nghệ trà đá ngày mai 5-10 điểm anh em ạ. Không nên chơi to quất lớn ở trên diễn đàn công khai này phải không ạ? Và ngày hôm sau thì 79 được nổ về cho chúng ta hai nhé, Rực rỡ tưng bừng phải không anh em? Tương tự như vậy thì ngày 20 tháng 12 tôi sẽ đi bắt độc thủ lô. Độc thủ lô tôi bắt 7 năm ghép cho 7 ngày sau sẽ nổ về con 7557 phải không ạ?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 Và tương tự như vậy thì ngày 10 ngày 20 tháng 12 thì tôi sẽ đi bắt xong thủ lô cho anh em tham khảo. Một kiếp xuân năm ngày sau sẽ nổ về con 15 51 anh em nhé. Xong thủ lô tôi bắt cho anh em 15 51 15 51 anh em ạ. Rất chi là đẹp, rất chi là rực rỡ phải không ạ?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 Vâng và tôi sẽ đi bắt dàn đề cho anh em tham khảo vào ngày mai. Tôi sẽ bắt 242 434 5 75 8 68 và con 9 79